Màn hòa tấu độc đáo được thực hiện bởi 4G Viettel. Bán SIM Viettel, bán card Viettel, nhận lắp đặt miễn phí Internet Wi-Fi, truyền hình số Viettel, giá 165.000 đồng một tháng. Liên hệ 0374557899. Công nghệ được sinh ra để nối liền những khoảng cách Dù bạn là ai và ở nơi đâu, 4G Viettel sẽ đưa bạn đến với thế giới và mang cả thế giới vào trong lòng bàn tay bạn để chắc chắn rằng khi công nghệ tiến lên phía trước sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Nhận lắp đặt Internet Wi-Fi của Viettel, bán SIM trả trước 4G, SIM trả sau 4G, bán máy điện thoại di động Samsung và Vsmart, thu tiền cước viễn thông, thu tiền trả góp. Dán thẻ e-bắt miễn phí, dịch vụ thu phí đường bộ không dừng. Liên hệ 097 567 4777 hoặc 037 455 7899.